Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Đam mê cá vàng Dành cho các bạn chưa biết mình thì Đam mê cá vàng là một kênh chuyên về cá vàng tại Việt Nam Mình sẽ chia sẻ các kiến thức và chăm sóc cá vàng và tư vấn miễn phí bằng cách là các bạn inbox đến fanpage Đam mê cá vàng do admin cũng có đi làm á, nên là việc trả lời cũng có khi là mình trả lời trễ nên là các bạn thông cảm cho mình một xíu nha các bạn nào mà chưa đăng ký kênh Đam mê cá vàng thì các bạn hãy nhấn subscribe để đăng ký và nhớ là phải nhấn nút chuông kế bên để nhận được thông báo khi mình có video mới nha. À mình có một thông báo đến các bạn đó là hiện tại cửa hàng của Đam mê cá vàng trên Shopee và Lazada đã mở bán rồi nên là các bạn có thể mua hàng ở trên đó nha. Với lại là do tình hình dịch quá là khó khăn nên việc vận chuyển vẫn chưa được dễ dàng. Có một số mặt hàng bị thiếu thì các bạn thông cảm giùm mình nha. Bây giờ thì mình sẽ vào chủ đề chính của ngày hôm nay thôi. ở Nhật Bản như các bạn biết đó là cá vàng và cá koi là hai loại cá được tồn tại từ rất lâu rồi và cả hai đều rất là được yêu thích nhưng mà hai loại cá này thì các bạn mới nuôi á, sẽ rất là dễ bị bị hiểu lầm bị nhầm lẫn về bề ngoài của chúng vậy thì hai loại cá vàng và cá koi có gì khác nhau về cách nuôi về đặc tính sống quan trọng nhất là à, câu hỏi đó là hai loại này có thể nuôi chung được với nhau hay không mình chắc chắn rằng có khá là nhiều bạn quan tâm đến vấn đề này luôn mình hy vọng rằng sau khi xem video này thì các vấn đề về cá coi và cá vàng sẽ được các bạn giải quyết nha Đầu tiên thì mình sẽ cùng với các bạn điểm qua những sự khác nhau và giống nhau của cá vàng nha. Thì cá vàng và cá coi cả hai loại này cũng đều là loại cá cảnh có đặc tính ăn cỏ, tức là không phải loại cá ăn thịt, nhưng mà cá vàng thì nó thuộc giống chép Russian, còn cá coi là thuộc giống chép Archipinidae lúc mà mới nở ở giai đoạn khoảng nở khoảng 2-3 tuần á, thì khi mà nhìn từ trên xuống mình có thể thấy là chúng khá là giống nhau sự khác nhau đáng phân biệt nhất á, thì một loại là có bờm còn một loại thì có râu có một sự khác nhau rõ ràng nữa đó là kích thước của chúng sau khi tăng trưởng Cá vàng á, thì nó dài khoảng chừng 15 đến 25 cm, còn cá chép á, là nó dài khoảng chừng 50 đến 100 cm, tức là nó cá coi nó gấp đôi cá vàng về chiều dài luôn ngoài ra thì cá vàng nó có nhiều giống cá vàng ví dụ như là ba đuôi nè đuôi bướm nè à, rồi đang chu omnada rất là nhiều loại các thứ còn cá chép thì không có cái giống nào như vậy cả về môi trường sống ưa thích nhiệt độ nước chất lượng nước ngay cả thức ăn á, nó cũng giống nhau cả tuy nhiên do cá vàng nó là một kết quả của một cái sự nhân giống và chọn lọc nhân tạo do đó nó có phần yếu hơn à, và nó có thân hình tròn trịa mỏng manh và rất là dễ bị khó tiêu còn cá coi á nó khỏe hơn là bởi vì nó gần với hoang dã tự nhiên nên là nó sẽ khỏe hơn cá vàng Tiếp theo thì mình sẽ phân biệt sự khác nhau về đặc tính sống của hai loại này nha. Thì cá vàng như mình đã nói á, là nó có thân hình tròn trịa và có cái bờm là cái điểm đặc trưng của cá vàng. Cá vàng được khuyến khích nuôi trong một môi trường với hồ uh, trên 60 cm. Cá vàng là bởi vì nó nhỏ nên là mình có thể nuôi trong môi trường nhỏ, nhưng mà khuyến khích nên nuôi trong hồ từ 60 cm trở lên bởi vì nó còn lớn lên nữa nên bạn phải tính tới điều đó. Và cá vàng được biết đến là một loại cá ăn rất là nhiều, uh, do đó nó cũng thải khá là nhiều phân ra nữa à, do đó mà nước nó dễ bẩn hơn cái hồ nó lớn một xíu thì sẽ an toàn cho cá vàng hơn Cá coi thì như bạn biết là nó nổi tiếng với cái bề ngoài là có râu ở mép miệng Cái bộ ri mép này nó cũng là cơ quan tìm kiếm thức ăn Và nó hoạt động giống như là một chiếc anten Nếu mà ví với người của mình á, thì cái chiếc râu của nó giống như là lưỡi hoặc là mũi của con người mình vậy Bởi vì nó có thể cảm nhận được mùi vị Và cũng với chiếc râu này mà nó có thể tìm kiếm được thức ăn trong đáy ao hoặc trong vùng đất cái môi trường mà nuôi cá coi á, nó yêu cầu có sự rộng lớn và phải là một cái thùng chứa luôn hoặc là ao hồ. Cá coi là một loại cá bản chất của nó có kích thước lớn rồi, vậy nên rất là khó khăn nếu mà chúng ta cứ nhốt nó và cứ nuôi mãi nó trong một cái hồ thủy sinh nhỏ. À, nhưng mà cũng có bạn sẽ nói rằng có thể nuôi cá coi trong một cái hồ thủy sinh nó không có chết được nhưng mà khi mà chúng ta nuôi cá coi trong một cái hồ thủy sinh á, thì nó chỉ phát triển đến một kích thước tương ứng với bể cá mà thôi và khi mà bạn chấp nhận nuôi như vậy á, thì nó cũng làm cho cái chất lượng nước nó trở nên xấu đi vì vậy thì cái việc nuôi cá của bạn nó trở nên vất vả hơn rất là nhiều với lại còn một điểm hết sức là lưu ý nữa đó là cá vàng từ xưa đến nay nó được biết là một chú cá mang điềm lành và sự may mắn đến gia chủ vì vậy nếu mà bạn muốn nhìn thấy cái sự năng động và phấn khích của cá coi á thì mình khuyên bạn nên nuôi cho nó trong một cái ao hồ thật là rộng rãi Và cuối cùng là một vấn đề rất là quan trọng trong video này và cũng thông qua video này thì mình cũng muốn truyền tải đến một thông điệp với các bạn. Trước tiên thì mình sẽ chia sẻ lý do vì sao mình làm video clip này nha. Bởi vì mình có rất là nhiều bạn đã nhắn tin cho mình trong một trạng thái là con cá vàng của bạn bị te tu luôn. Khi mình hỏi ra thì mình mới biết rằng 95% trong số các bạn à, bị cái vấn đề như vậy đều do các bạn nuôi cá vàng và cá coi chung với nhau và lý do vì sao thì mình sẽ giải thích sau đây nha Cá vàng và cá coi á, cả hai loại này nó đều có một cái sức hút riêng và nó có sở thích giống nhau nhưng để nuôi chung hai loại này thì phải nói là cực kỳ khó luôn và có thể nói là không thể nuôi chung được với nhau. Lý do là bởi vì nó nằm ở hai sự khác biệt lớn nhất đó là về khả năng bơi lội và vóc dáng. Cá coi á, khi bơi thì nó sẽ dùng lực rất là mạnh và có thể khiến cho cá vàng bị thương đặc biệt là những cái loại cá mà có thân hình tròn trịa như là riêu kinh hoặc là ranh chu nó rất là dễ bị ảnh hưởng bởi dòng nước nên tránh nuôi hai loại này chung với nhau ngoài ra chúng còn khác biệt rất là lớn về thể chất nữa cá vàng thì rất là nhỏ và rất có thể cá vàng sẽ trở thành con mồi của cá chép nữa mình đã tư vấn rất là nhiều trường hợp như vậy rồi và có trường hợp á, cá chép nó còn hút mắt cá vàng nữa nên là tốt nhất các bạn đừng tránh đừng có nuôi chung hai loại này với nhau mình cũng đã gặp vài trường hợp là có bạn đã nuôi chung được hai loại này với nhau nhưng mà các bạn lưu ý như mình là khi mà các bạn nuôi chung cá vàng với cá coi á thì các bạn phải lưu ý đó là kích thước của cá vàng và cá coi nó phải gần giống nhau có nghĩa là các bạn chỉ có thể nuôi chung cá vàng với cá coi được khi mà cá coi ở kích thước nhỏ khi mà nó còn nhỏ khi mà cá coi dần lớn lên rồi kích thước của nó dần trở nên lớn lên thì bạn phải tách nó ra và tuyệt đối không được nuôi chung cá vàng với cá coi Vậy là mình đã chia sẻ xong với các bạn vì sao bạn không nên nuôi chung cá vàng với cá coi và nếu nuôi chung thì bạn cần phải lưu ý điều gì. Khi mà chia sẻ vấn đề này với các bạn không chỉ giúp các bạn tránh khỏi những điều không mong muốn và bản thân mình còn chút được không ít gánh nặng nữa. Mình vốn là đã muốn nói với các bạn rằng xin các bạn đừng có nuôi chung cá vàng với cá coi nữa. Nhưng mà để nói với các bạn như vậy á, thì mình còn phải cần tìm hiểu một tí xíu về đặc tính sống của cá coi. À, vì sao không nên nuôi chung và có trường hợp có thể nuôi chung được hay không bởi vì chính bản thân mình cũng đã gặp những cái trường hợp mà các bạn có thể nuôi chung được rồi để mà có thể rút ra được những cái kinh nghiệm và những cái lưu ý cho các bạn mình hy vọng rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc nuôi cá vàng nha À, nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên cho mình xin một nút like nha. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.